Em Thường Mitsubishi xin chào quý anh chị ạ Hôm nay là những ngày đầu tháng 6 năm 2021 thì em lại làm một video cập nhật về giá bán của xe Mitsubishi Passport 2021 tối quý anh chị Với chương trình giá bán của nhà máy hiện nay là bản một cầu đang được bán với giá là 1 tỷ 101 triệu Và bản hai cầu giá bán của nó là 1 tỷ 330 triệu thì với mức giá này thì nhà máy đang ờ, khuyến mại hỗ trợ quý khách hàng là 25 triệu tiền thuế trước bạ thì quý anh chị có thể trừ trực tiếp vào giá bán và vâng, bảo hiểm thuê vỏ một năm anh chị thấy mức ờ, giá khuyến mại này đã làm anh chị hài lòng chưa nếu chưa thì quý anh chị ờ, hãy liên hệ với em Tuyền để có mức giá ưu đãi tốt hơn nữa ngoài chính sách giá bán này thì số điện thoại của em đây ạ 0936 929 44 lúc nào cũng đợi quý anh chị gọi tới hiện tại bên em đang ôm được một lô xe Sport 2021 có mức giá là rất tốt anh chị có nhu cầu mua xe này thì đừng bỏ qua cơ hội để sở hữu một chiếc xe trong tháng này quý anh chị nhé như tháng năm vừa qua ấy, nếu mọi người mua chiếc xe này thì uh, uh, giá lăn bánh của nó tại tỉnh thì nó rơi khoảng là 1 tỷ 120 triệu đối với bản một cầu và đối với bản hai cầu thì nó rơi tầm khoảng là 1 tỷ 350 triệu đấy là vào khoảng thời gian là tháng 5 vừa qua thì mọi người mua thì nó sẽ có cái giá lăn bánh uh, theo em được biết là như vậy nhưng sang đầu tháng 6 này thì anh chị mà mua tại đại lý bên em thì em sẽ hỗ trợ cái mức giá cực kỳ tốt ưu đãi tốt nữa thì cụ thể như thế nào thì anh chị cứ gọi điện hoặc là liên hệ với em qua Zalo theo số điện thoại 0936 929 444 quý anh chị nhé còn à, nếu quý anh chị ở miền Nam thì à, hãy liên hệ với số điện thoại là 0906 930 514 để được hỗ trợ tốt nhất Ngoài ra khi quý anh chị mua xe tại đại lý bên em thì à, bên em sẽ tặng quý anh chị thêm là bọc sàn da công nghiệp giúp chiếc xe dễ dàng vệ sinh xe và camera hành trình ờ, để lưu lại những tình huống không may xảy ra trên đường khi quý anh chị quan tâm dòng xe này thì đa phần là đều chưa rõ thông số kỹ thuật và option của chiếc xe này nên em cũng thông tin qua một chút về thông số kỹ thuật và của chiếc xe để quý anh chị nắm được xe Pao Sport 2021 chỉ có hai phiên bản máy dầu đó là một cầu và hai cầu đều được trang bị ở động cơ diesel 2.4 lít Ờ, công nghệ mới MiVec kết hợp với hộp số tự động là 8 cấp giúp chiếc xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn uh, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Passport 2021 với bản một cầu là chỉ 7,3 lít ở đường trường và bản hai cầu là 7,8 lít dầu thôi rất là tiết kiệm quý anh chị ạ với phiên bản Passport mới này thì quý anh chị sẽ có 3 màu để lựa chọn nữa ngoài màu trắng như quý anh chị xem trong video thì quý anh chị sẽ có thêm màu nâu cà phê và màu đen nữa để lựa chọn Kích thước tổng thể của chiếc xe Power Sport 2021 này là chiều dài là 4.825mm, chiều rộng là 1.815mm và chiều cao là 1.835mm. Xe có khoảng sáng gầm xe là 218mm và khả năng nội nước của chiếc xe lên đến là 700mm. Xe cũng có bán kính quay vòng nhỏ nhất phân khúc chỉ có 5,6m giúp chiếc xe dễ đầu dàng là quay đầu hơn so với các dòng xe cùng phân khúc như Fortuner, Ford Everest Nissan Terra, Isuzu MX thì nó bán kính quay vòng nó lên trên 6m cơ rất tiện lợi hệ thống chiếu sáng của chiếc uh, xe Power Sport thì đèn chiếu sáng phía trước là bi led uh, thiết kế mới tích hợp uh, công nghệ và trang bị hiện đại uh, với đèn chiếu góc và hỗ trợ chiếu sáng tốt hơn khi xe vào cua giúp uh, điều khiển xe dễ dàng và an toàn đèn pha tự động bật tắt tự động uh, điều chỉnh độ cao riêng phiên bản hai cầu thì có thêm chức năng nữa là rửa đèn pha rất là tiện lợi còn phần đèn chiếu hậu thì cũng được thiết kế mới dễ dàng nhận biết ờ, từ phía sau nó không còn ờ, nó được ờ, thu gọn lại so với lại các phiên bản trước đó nó dài và nó trông xấu hơn thì bây giờ nhà máy đã rút kinh nghiệm và uh, cho nó nhỏ gọn hơn rồi kính cửa sau và kính sau tối màu giúp chiếc xe tăng thêm vẻ trang trọng uh, xe được trang bị là cái loại lốp béo là răng 18 inch cả bốn bánh đều sử dụng loại phanh đĩa nhìn thể thao hơn và an toàn so với phanh tăng trống về phanh tay thì chiếc xe Passport này được trang bị là phanh tay điện tử còn đối với bản uh, ờ, hai cầu thì nó có thêm tính năng đó là phanh tay điện tử tự động tức là quý anh chị ờ, về P thì nó tự động kéo phanh tay và khi về D thì ờ, nó sẽ tự động nhả phanh tay ra rất là tiện lợi xe Power được trang bị là tay lái trợ lực dầu giúp cho cảm giác lái trở lên chân thật hơn và cảm nhận từ phản hồi từ mặt đường là tốt hơn và trợ lực dầu được ưu tiên vì nó dễ dàng sửa chữa và bền bỉ so với lại trợ lực điện Ờ, trong phân khúc uh, ờ, SUV thì chỉ có dòng xe Ford là được trang bị ở à, trợ lực điện thôi còn lại là Fortuner, Nissan Terra hay Isuzu MUX uh, ờ, đều là trợ lực dầu cả quý anh chị nhé ờ, cả hai phiên bản đều được trang bị là cốp mở điện riêng cái phiên bản hai cầu thì có thêm đá cốp nữa thì thuận tiện hơn là khi mở về nội thất của chiếc xe thì phần Khoang lái là hệ thống điều khiển đã được nâng cấp, mang đến không gian à, rộng rãi hơn, giúp người ngồi trong xe có được trải nghiệm thoải mái xuyên suốt hành trình. Không gian 7 chỗ rộng rãi này, với toàn bộ ghế à, được bọc da cao cấp kể cả vào một cầu hay bản hai cầu. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng ở cả hai phiên bản. Với bản uh, hai cầu thì cái uh, ghế phụ ở uh, ghế thứ nhất đấy thì sẽ được tích hợp thêm là cái chỉnh điện 8 hướng nữa còn bản một cầu thì nó chỉ là cái cơ thôi quý anh chị nhé Ờ, cụm đồng hồ hiển thị ờ, thông tin đa dạng ờ, vô lăng thì thể thao đa chức năng điều chỉnh được ở bốn hướng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập với chức năng là lọc không khí nano y đối bản hai cầu thì tăng cường ở lọc bụi bẩn tác nhân gây hại trong không khí bên trong xe màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp Apple Car và Android Auto thì mang đến sự tiện lợi và trải nghiệm hiện đại với uh, Sport thì nó không có chức năng GPS dẫn đường nhưng mà với cái tích hợp cái tính năng Apple Car và Bluetooth này thì nó sẽ kết hợp với điện thoại thì quý anh chị dễ dàng là ờ, xem được bản đồ ờ, từ điện thoại trên màn hình của ờ, giải trí của Passport. Về tính năng an toàn thì với phiên bản hai cầu sẽ được trang bị những tính năng an toàn như là bảy túi khí và bản một cầu thì sẽ là một có 6 túi khí thưa quý anh chị ạ. xe có thêm có có những cái hệ thống như là chống tăng tốc ngoài muốn này, cơ cấu tăng đai tự động này chống bó cứng phanh ABS này ờ, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA này. hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo này khởi hành ngang dốc này kiểm soát chân ga này cảm biến phía trước này và sau này chốt cửa tự động đó là cái những cái uh, phần uh, an toàn chung cả hai phiên bản một cầu và hai cầu còn riêng với bản hai cầu ấy, thì nó có thêm những trang bị an toàn hơn đó là chế độ lựa chọn địa hình off-road này hệ thống hỗ trợ xuống dốc này có thêm camera 360 ở với bản một cầu thì chỉ có camera lùi thôi còn bản hai cầu nó sẽ có thêm camera 360 giúp quý chị ờ, quan sát toàn cảnh dễ hơn hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang này hệ thống thay đổi làn đường này hỗ trợ quý anh chị là thay đổi làn đường này cảnh báo va chạm phía trước này cảnh báo điểm mù này chân ga tự động thích ứng đấy là những cái tính năng mà an toàn mà dòng hai cầu nó có